để duy trì tuổi thọ cũng như giá trị của một chiếc xe hơi cả về động cơ, nội thất và ngoại thất. Người sử dụng xe luôn tìm kiếm giải pháp bảo vệ toàn diện cho người bạn đồng hành của mình. Xpel, thương hiệu dẫn đầu toàn cầu về phim bảo vệ, được thành lập từ năm 1997 tại Hoa Kỳ. Trải qua 25 năm phát triển, nhờ dẫn đầu về công nghệ màng bảo vệ tự phục hồi đầu tiên trên thế giới và công nghệ nano ceramic độc quyền, Xpel đã vươn lên trở thành thương hiệu nổi tiếng trong ngành phim bảo vệ. Cho đến nay, Xpel đã có văn phòng đại diện tại châu Á, Đức, Pháp, Anh, Mexico với độ phủ sóng ở hơn 80 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có Việt Nam. Công ty cổ phần XVN, Xpel Việt Nam được thành lập từ năm 2018. Chúng tôi là đơn vị duy nhất nhập khẩu trực tiếp và phân phối độc quyền các sản phẩm mang thương hiệu Xpel USA tại thị trường Việt Nam – nhằm phục vụ nhu cầu bảo vệ xe toàn diện, sức khỏe người ngồi trên xe và nội, ngoại thất xe, giúp xe luôn mới mỗi ngày với bộ ba sản phẩm. Phim bảo vệ sơn PPF Expel, công nghệ màng bảo vệ và tự phục hồi đầu tiên trên thế giới, giúp bảo vệ lớp sơn xe nguyên bản khỏi tác động va đập, tự phục hồi các vết chảy xước nhẹ, chống tia UV hiệu quả, tăng giá trị thẩm mỹ, độ sang trọng, bảo tồn giá trị của xe. Phim cách nhiệt Expel được sản xuất bởi công nghệ tiên tiến nhất thế giới Nano Ceramic, giúp bảo vệ toàn diện sức khỏe người ngồi trên xe, nội thất xe, nhờ khả năng cản triệt để 99% UV, 96% IR, mang lại không gian dịu mát, thoải mái khi ngồi trên xe, chống chói, giảm lóa hiệu quả, không cản sóng điện thoại, Wi-Fi, GPS, VETC, vân vân. Không oxy hóa trong mọi điều kiện thời tiết. Sản phẩm được tổ chức ung thư da toàn cầu và bác sĩ nhãn khoa tại Mỹ khuyên dùng. Phủ Ceramic Expel làm tăng giá trị thẩm mỹ cho xe bằng việc tăng chiều sâu, độ bóng cho bề mặt sơn. Đồng thời, lớp phủ này bảo vệ sơn xe khỏi tác động của tia UV, chống oxy hóa, bảo vệ lớp sơn hoàn hảo với khả năng tự làm sạch nhờ hiệu ứng lá sen. Với phương châm mang những sản phẩm chất lượng thật, giá trị thật đến tay người tiêu dùng, Expel Việt Nam luôn nghiên cứu, tìm kiếm những sản phẩm chất lượng nhất, phù hợp nhất đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho người tiêu dùng tại Việt Nam. Trong suốt những năm qua, Xpel Việt Nam đã và đang là đối tác chiến lược của các hãng xe lớn Mercedes, BMW, Audi, Toyota, Ford, Mitsubishi, MG và có độ phủ khắp các tỉnh thành với hệ thống đại lý và hơn 150 đơn vị hợp tác là các trung tâm chăm sóc xe quy mô lớn, chuyên nghiệp, uy tín tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh khẳng định chất lượng của sản phẩm thuộc thương hiệu hàng đầu tại Hoa Kỳ. Các sản phẩm của Xpel Việt Nam cung cấp đều đảm bảo là sản phẩm chính hãng, minh bạch nguồn gốc xuất xứ. Quá trình thi công luôn đòi hỏi kỹ thuật chuyên nghiệp, tay nghề cao và luôn được thực hiện tại phòng thi công đạt tiêu chuẩn Hoa Kỳ. Do đó, Xpel Việt Nam đã nhận được niềm tin, sự hài lòng của quý khách hàng, đối tác trở thành đơn vị dẫn đầu về các sản phẩm bảo vệ, chăm sóc xe hơi cao cấp tại thị trường Việt Nam làm việc với tôn chỉ uy tín, tận tâm, chuyên nghiệp. Expel Việt Nam luôn hướng đến các giá trị cốt lõi để xây dựng một tập thể vững mạnh, chuyên nghiệp và trên cả là sự hợp tác bền chặt giữa các đối tác và khách hàng. Expel Việt Nam không ngừng vươn xa để mang đến những sản phẩm chất lượng phục vụ nhu cầu chăm sóc xe hơi cho đông đảo khách hàng trên khắp giải đất hình chữ S. Chúng tôi luôn đồng hành cùng bạn trên mọi chặng đường, giúp bảo vệ sức khỏe của người sử dụng và nâng tầm đẳng cấp cho xe của bạn. Xpel, thương hiệu hàng đầu tại USA